Các bạn đang nghe âm thanh trên con microphone XM6K2 Ok, về cái độ lọc ồn của nó thì khá là tốt Ở đây mình đang nói với cái cường độ âm thanh khá là cao đó, khi mà để xa microphone thì nó sẽ không bắt và nó giảm thiểu đi các tập âm Các bạn có thể là kẹp ở ngay cổ áo như thế này Thì trong hộp nó sẽ gồm là 2TX và 1RX Thì ở đây chúng ta có một cái bóc dùng để sạc Thời lượng sử dụng microphone này trong vòng 7 tiếng Khi hết pin các bạn chỉ còn là đặt cái mic của mình vào trong hộp và đóng nắp lại thì lúc đó nó sẽ sạc cho mình thì mình đang thu trên cái micro của máy quay và bây giờ mình sẽ test qua cái microphone để xem thử là cái độ đồng hồ của nó tốt như thế nào các bạn đang nghe được chất âm đang thu từ cái microphone thì nó lọc ồn rất là tốt thì đối với gió hoặc là tập âm thì khoảng tầm lọc 90 đến 80% và tập trung lấy giọng nói khá là tốt. Mặt trước mình sẽ có một cái màn hình LED để hiển thị pin. Thì ở bên cạnh thì nó sẽ có ba nút, một nút là nút tắt mic và mở mic. Bên này thì nó sẽ có tăng âm lượng và giảm âm lượng to nhỏ. Ở phía trên đầu thì nó sẽ có một cái micro. Bên cạnh thì là sẽ là một cổng à, mic in để mình cắm microphone rời vào là mình sẽ có một lỗ sạc TC các bạn có thể là sử dụng sạc rời cho con micro này cũng được luôn nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm hãy liên hệ đến trang web bellstudio.vn